Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà Mê Linh phường 9, diện tích 119m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường ô tô, kết cấu. Một trệt một lầu một áp mái, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, nhà gần chợ, trường học, giá 8 tỷ đồng. Đất mặt tiền đường khe xanh, diện tích 1.440m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường nhựa ô tô hai làn xe, kế bên nhà khách Bộ Công an. Đối diện Đà Lạt View, cách chợ Đà Lạt 3 km, giá 47 tỷ đồng. Nhà hẻm Nguyễn Hữu Cầu, phường 12, diện tích 150m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng Tây Nam, đường ô tô, nhà cấp 4, 2 phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Sân trước rộng để được ô tô, cách Hồ Xuân Hương 5 km, khu dân cư đông, gần chợ, trường học, cây xăng, thích hợp định cư, giá 6,5 tỷ đồng. Đất Nam Hồ, phường 11, diện tích 105m2, thực tế 110m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Đông Bắc, đường ô tô, cách Hồ Xuân Hương 3 km. Bán kính 1,6 km có chợ, cây xăng, khu quân sự, hồ than thở, giá 1,25 tỷ đồng. Nhà Thái Phiên phường 12,